Ôi, vâng, xin chào các bạn, chào mừng uh, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực vật cuộc sống mình Hôm nay mình uh, trồng cây các bạn, trồng uh, rau bằng cái hạt như này Cho bạn xem Đây là cái hạt uh, Hạt giống bầu, bầu sao em 1 các bạn Và hạt ừ, bí đỏ siêu ngọn Bí siêu ngọn để ăn rau uh, Bí siêu ngọn Đây mình uh, nó rất là nhiều hạt, vừa nãy mình vừa xé ra này hạt giống chất lượng cao Đấy, thời vụ trồng quanh năm thời gian thu hoạch 40 ngày Đấy. xuất xứ Việt Nam Đấy, nảy mầm là 80 phần trăm hạt giống Đấy, của công ty đây các bạn có địa chỉ đây email số điện thoại à, bí đỏ mình thả ở đây luôn để cho bí đấy các bạn ơi rất là ngon mời các bạn nha